bên em có hai loại dòng kem loại dòng kem 4 calut với loại dòng kem trang cha da nha khách à, dòng kem 4 calut này á là sử dụng mờ các vết thâm sạm da phục hồi da thiếu sức sống xỉn màu chất kem sữa chua mịn màng bôi vào là thấm liền luôn nha khách loại này á, phù hợp cho tất cả loại da không kích ứng gì luôn nha à, đặc biệt là trị mụn và trị nám còn khách nào mà mặt mà không có mụn mặt láng á thì mình sử dụng dòng này nha dòng này á, chiên trắng da luôn xe khích lỗ chân lông có thêm mít cúp nhẹ nữa chống nắng hai dòng này của em, bên em là chuẩn thái luôn nha à, nếu mà kiểm tra hàng giả thì à, em đền gấp 10 lần luôn dòng kem rất là xuất sắc luôn úp cũng không đổ luôn nha chất kem này á, thì à, sử dụng cho ban đêm trắng da lắm nha khá sức lên cũng như là mình không sức gì á sáng là ngủ dậy là da mình bật tông miệng liền còn da này còn loại này á thì à, cho ban ngày ban ngày sức y như không sức á rửa mặt mà cũng không trôi nước luôn nha khách rất là xuất sắc còn á, loại này á, thì à, nó cũng không chi gì mụn nha khách nó chỉ à, giúp trắng da chống nắng xe khít lỗ chân lông với mít cúp nhẹ còn loại này nè giúp trắng da luôn à, ngăn ngừa mụn trị tất cả loại mụn luôn à, tàn nhang nữa bị đồi mồi đủ thứ hết luôn á xài rất là ok